aí? còn chim bao đường anh đang đi anh có nghe con tim vui chắc con đường vui đang nắng qua nên quên hẹn thề cô đơn em về đường xưa mưa rơi âm thầm từng đêm tim bên nhau